Xin chào các bạn, vậy đã khoảng 4 năm rồi kể từ khi chiếc mốc Pro 2015 được bán ra thị trường. Vậy thì có phải sau 4 năm thì nó đã già cỗi và không còn đáng để sử dụng nữa? Câu trả lời của mình là không phải. Nó vẫn đang là một trong những MacBook đáng sử dụng nhất ở thời điểm hiện tại. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ đưa ra một số lý do để các bạn hiểu tại làm sao nó vẫn là một trong những MacBook đáng mua nhất ở thời điểm này. Lý do thứ nhất là giá của sản phẩm ở thời điểm hiện tại cũng rất dễ chịu Chỉ khoảng 20 triệu đồng cho một chiếc MacBook Pro Retina 13 inch phiên bản 2015 Nó đã gần như xuống súng laptop phổ thông và nhiều người có thể sử dụng nó Với mức giá vừa phải cùng khả năng giữ giá của sản phẩm thì bạn hoàn toàn thấy tính kinh tế của sản phẩm này Lý do thứ hai chính là thiết kế của sản phẩm này Nó có một thiết kế cổ điển từ nhiều đời MacBook trước Vẫn chưa có gì để chê ở thiết kế của nó cả Logo táo màu trắng phát sáng trên phần vỏ màu bạc không lẫn đâu được dù nó dài hơn model 2016 trở đây một chút Nhưng bù lại thì nó vẫn có đầy đủ các cổng kết nối mà hàng ngày chúng ta sử dụng như USB chuẩn A 3.1, có HDMI, khe đọc thẻ nhớ SD, có Turbo 3 và quan trọng nhất là sạc MagSafe có 5 châm. Thực sự thì nó cực kỳ tiện lợi cho việc kết nối cũng như là sạc vì nó rất quen thuộc, phổ biến với người sử dụng. Với model 2016 trở về đây thì bạn sẽ phải dùng một bộ cổng chuyển đổi từ USB Type-C ra các cổng kết nối khác các bạn tưởng tượng rằng nếu một ngày bạn quên bộ chuyển đổi này thì bạn sẽ khó khăn như thế nào trong công việc của mình. Lý do thứ ba là mình rất thích bộ bàn phím của chiếc máy này. Bàn phím là thứ mà mình rất không thích ở chiếc Mac Pro 2016 trở lại đây vì nó cho cảm giác gõ khá là khó chịu khi hành trình phím bị giảm đi khá nhiều cùng những lỗi khó sửa chữa của nó. Tuy nó được Apple hỗ trợ bảo hành nhưng nó vẫn khá là tốn thời gian và công sức. Nên bàn phím Mac Pro 2015 đem đến cho ta những trải nghiệm tốt hơn với bàn phím có đèn lên, hành trình phím dài khiến mình thoải mái khi sử dụng. Quan trọng một điều là tỷ lệ lỗi của sản phẩm ít hơn rất nhiều so với những sản phẩm mới đây. Nó tiết kiệm thời gian cũng như làm hài lòng những người sử dụng máy tính mà làm việc nhiều với bàn phím như mình. Lý do thứ tư chính là hiệu năng và màn hình của nó. Màn hình Retina trên Mac Pro 2015 đủ sáng, khả năng hiển thị rõ ràng ở khoảng cách 50cm, góc nhìn thoải mái cũng như nó phủ toàn bộ giải màu sRGB khiến nó vẫn là một màn hình đẹp trong tầm giá cũng đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản công việc liên quan đến đồ họa nâng cao của sản phẩm mà hoàn toàn không thua bất cứ mẫu đèn đời mới nào. Với chiếc Cebu thế hệ thứ năm của Intel cùng các đồ họa tích hợp Iris 6100 thì nó khá thoải mái trong công việc hàng ngày, làm việc với Office, Photoshop, dựng một vài video ngắn hay là chơi vài tựa game nhẹ như Liên minh huyền thoại. Nó cũng chạy rất ổn trên macOS mới nhất, ổn định, mượt mà, tốc độ đọc ghi dữ liệu cao, lãng gì để nói về sản phẩm này. Khả năng vận hành liên tục của nó cũng tốt và mát mẻ hơn khá nhiều so với các sản phẩm gần đây của Apple vì nó có nhiều không gian để tản nhiệt hơn. Thời lượng pin của sản phẩm cũng đủ để dụng lên đến 8 tiếng đồng hồ. Tổng kết lại, với mức giá khoảng 20 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu cho mình một sản phẩm hàng đầu của Apple với thiết kế chưa hề lỗi thời, hiệu năng đủ để vận hành mượt mà các tác vụ hàng ngày của chúng ta. Cùng với việc đủ cổng kết nối, máy chạy rất là mát và màn hình đẹp thì nó hoàn toàn là một sản phẩm đáng để sở hữu ở thời điểm hiện tại. Nếu như bạn muốn một sản phẩm hiệu năng mạnh mẽ hơn, màn hình chu tâm hay là có tốt ba, hoặc thật sự mỏng nhẹ thì hãy tìm đến các model mới hơn mà mình để ở dưới phần mô tả nhé. Và video ngày hôm nay của mình xin phép tạm dừng tại đây. Các bạn có kiến đóng góp gì? Xin đồng để lại ở phía dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe để ủng kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.